ai dạ ai đó rồi cái này do nặng lắm em chọc một thôi xuyên thôi đó mày chị nay nằm ngủ đó à, chị nay nằm ngủ đó cái hãng từ bên đây bên này cái mặt nó để tao ngủ mà kêu gì lúc nào cái lưỡi cũng lè ra gì không biết chi khác Nay ngủ hả Nay Nay ơi Nay à Nay ơi Nay ơi Nay à Nay ngủ hả Nay Nay chưa vô chuồng Nay ngủ hả Nay Nay ơi Nay à Nay ơi Nay Nay ăn cơm ăn cơm Nay ăn cơm ăn cơm gấu ké nữa hả rồi gấu ké nữa kìa có chiếc spot la mẹ gấu ngồi xuống xuống đi gấu ngồi xuống đi này nè <laughs> không chịu đi kệ đi hồi đó giống con dâu vậy <laughs> gấu ơi gấu à gấu ơi gấu à <laughs> gấu viên à cái gì vậy mẹ nó lấy mẹ gửi hình với đâu đi đâu đi hoài không đó là mấy này nè chị này ngủ luôn không cho đi không cho nó đi đâu alo alo hùng mới hai đi xuống đây mét ba tao mày đi mét ba giùm tụi mày đi mét ba giùm chị ba em càng em này nó có mặn mặn là tại sao nó có đậu có bỏ muối phải bỏ muối mà nó đỏ trong thùng đá đá nó có rắc muối ở trong sao cái này nó không có tan người ta bỏ trong cái thùng đá là người ta đi bán mà ấy là sao đem ra đây nó không có tan gì ngon đó mày nó lạnh rồi nó cái độ tan nó chưa có tan một thời gian lâu nó mới tan được ôi sao kem nó tan nhanh hơn cái này ừ bạn đi trời ơi <laughs> kỳ vậy hả cái gì gầy vậy à, cái game của tôm mì nè mềm <laughs> dẻo cái kênh tôm mì mềm xèo luôn đừng bao giờ mua cho con ăn nữa em ừ. kỳ vậy rồi bye bye sẽ đi biết sẽ không sẽ dày hả ừ sẽ sẽ ăn cho được đó nha vậy thì sẽ một miếng được chưa sẽ cho bây giờ Anh mệt quá <laughs> Vậy đời sẽ Kỳ quá à, sinh nhật 9 tuổi rồi đâu biết sẽ bánh kem Kỳ quá đi tay nó cứng Thanh on Living room lại <laughs> hiểu hiểu hiểu à hiểu hiểu hiểu hiểu <laughs> Cái này Lý William làm của mình là Lý William là xe rồi, xe rồi, hay là hồn hồn Bây giờ xin ốp đi, xin ốp nè Xin ốp Hey Google Turn up Living Room Light Đó Ủa Được rồi Hey Google Hey Google Hey Google em gấu nè Lá xuống là lát, là lát Đúng rồi, đúng rồi Giỏi quá nè Rồi luôn đang quay nè Lần đầu làm một Rubik Cái gì vậy tụi mày đang quay nè Ai làm cho con vậy? con tự làm đâu được rồi sao làm được hay vậy đến cô ấy kia Đấy kìa Đấy Đi học Đi đóng cửa là bỏ tụi mày đây mình Tắt đèn bỏ, bỏ tụi mày đây mình Sao có vậy không? đi nhà để thay đồ nè ôi tụi mày có thằng có thay đồ không có thay đồ không dạ cái này phải gửi ba mới được chị ba gửi ba nha gửi ba nha có vậy không gửi ba rồi có vậy không có không trả lời không hay có thôi có không mà không chịu dậy Tắt, tắt em Để <laughs> xong cho nói Chưa, khỏi luôn Xong chưa Chưa Hả? Chơi Rồi phải không? Chơi Rồi Rồi, rồi, rồi Rồi thì giờ mình cắt cắt cái đít tụi mày hay gì? Hả? Tụi mày Tụi mày đang đợi làm gì vậy? Chocolate hả? chocolate mà chưa phải năn nỉ mà chocolate <laughs> rồi nghĩ thế ta lửa sẽ bay xuống cho sam vậy cũng quá <laughs> vậy tao mày cũng quá nữa không cho nói chưa khỏi luôn không cho hả chơi rồi phải không chơi rồi rồi trời rồi rồi thì giờ mình cắt rồi. cắt cái đít tụi mày hay gì hả tụi mày tụi mày đang đợi làm gì vậy chocolate hả chọc chocolate mà chưa phải năn nỉ mà chocolate rồi nhí ừ. nhí ta lửa sẽ bay xuống cho sam chị cũng quá chị tao mày cũng quá nữa cưới của ba mẹ 20 năm ngày cưới hai mươi năm ngày cưới hai mươi năm ngày cưới sáng sớm vậy thấy gì nè đó rồi hai anh chỉ nè sao trốn vô đây nói nghe coi sao trốn vô đây vậy hả vô đây chi tại sao vô đây chi ngồi chơi vậy hả không đi chơi đi hả tại sao quậy hả sáng sớm quậy hả hả phá đồ rồi cái niệm đâu mà nằm ừ? hả niệm đâu mà nằm trời trời cái gì mà trời rồi khỏi cho nằm luôn nằm dưới đất quậy quá mà rồi giờ sao bị quánh nha nha lì quá mà phá quá mà bánh thiệt chứ quậy quá rồi quánh một trận mới được cái gì cũng cắn cái gì cũng phá hết trơn đi vô đi vô coi ra đây chi mày muốn quánh phải không ừ? thôi đừng có nịnh giùm cái đi ra đây nịnh hả nịnh hay gì định cái gì mình định bị quánh tới bây giờ la vậy là xong rồi hả biết xong rồi hả hả chạy lên định hả hả biết cái này gì không biết cái này gì không đóng gì không lúc này biết gì không đóng gì đây đóng này đóng gì đây phá rồi à, chui vô đây nằm để trốn nữa hả chui vô đây nằm nữa cắn nữa là quánh đó nghe nịnh đừng lại nịnh làm quen làm quề nữa ha đó tội đó đã quay hết rồi đó tội lỗi đó nha ngày cưới của ba mẹ 20 năm ngày 20 năm ngày cưới à. Hãy gọi con là hông tay nhé nói gì? Dịp gì vậy? Mày phải nói chứ. À, kỳ. 20 năm á hả? 20 năm. Rồi,

chơi được có nhiêu đó thôi trốn vô ngủ bệnh bệnh cho nghỉ ngơi nhiều tháo cái chồng ra để xuống để xuống đâu đâu đâu xíu xíu té té bữa nay bữa đi đâu đông gì vậy 累。 nàng chân sớm vậy thấy gì nè đó rồi hai ảnh chỉ nè sao trốn vô đây nói nghe coi sao trốn vô đây vậy hả vô đây chi tại sao vô đây chi ngồi chơi vậy hả không đi chơi đi hả tại sao quậy hả sáng sớm quậy hả hả phá đồ rồi cái niệm đâu mà nằm ừ? hả niệm đâu mà nằm trời trời cái gì mà trời rồi khỏi cho nằm luôn nằm dưới đất quậy quá mà rồi giờ sao bị quánh nha nha lì quá mà phá quá mà có phá nữa không giấu này phá đứa nào phá đứa nào cắn nó nghe ơi hả đứa nào cắn bánh thiệt chứ quậy quá rồi quánh một trận mới được cái gì cũng cắn cái gì cũng phá hết trơn đi vô đi vô coi ra đây chi mày muốn quánh phải không ừ? thôi đừng có nịnh giùm cái đi ra đây nịnh hả nịnh hay gì nịnh cái gì mình nịnh bị quánh tới bây giờ la vậy là xong rồi hả biết xong rồi hả hả chạy ra nịnh hả hả biết cái này gì không biết cái này gì không đóng gì không lúc này biết gì không đóng gì đây đóng này đóng gì đây phá rồi à, chui vô đây nằm để trốn nữa hả chui vô đây nằm nữa cắn nữa là quánh đó nghe nịnh đừng lại nịnh làm quen làm quề nữa ha đó tội đó đã quay hết rồi đó tội lỗi đó nha đâu đây ai vậy tôi mày mấy tuổi vậy chín tuổi 9 tuổi là có ngày ngủ cái gì kêu mẹ thương mẹ thương hung hung hoài thương đâu kêu thương sao đâu nằm sao kêu thương đâu rồi kêu kêu mẹ lại <laughs> ôm vậy hả trời ơi thấy ghê quá đi à! mẹ chị hai chiếm spotlight chị hai nằm tốt bển là khiếm không có được yeah. chị hai đừng nói chạy qua đây chiếm bắt à. quăng luôn này đó đó như con lăn quăng luôn nè chị ba bên phòng bệnh rồi ngủ thôi chứ bạn chị ba bên phòng bệnh thôi chị ba không không, có biết rồi có biết rồi tôi đã đứng đó đó nha tự nhiên ghi ba rồi mẹ từ giờ 15 phút nãy giờ tâm mày đứng là 15 phút rồi chưa chạy báo lúc nhìn kìa nhìn kìa chạy đi con chạy năm phút bạn đi rồi bây giờ chạy đi lại lên đứng như làm chân làm vậy cổn nó giờ hòn em ơi cái đang hấp đang hấp ở cần hấp pin thôi phải đây gì sạc em được tớ chế thiệt nè đang hết mấy chuyện hết pin là phải gắm điện Đây, nãy lấy ra quên để ý cái phần trăm pin còn nhiêu thôi đã mắc cười hắt hắt cũng xong rồi chiếu dầu nó ngắm trời đó <laughs> không đó chị vừa lòng chưa chụp nè chụp nè chụp nè thì nó cũng vô hình vậy được chưa đây đây rất là mệt luôn Ah! <laughs>